và các em ơi, chị rất hy vọng là với những cái bài soạn văn như thế này có thể giúp ích cho chúng mình trong tiến trình các bạn tìm hiểu ờ, về các bài học trong sách giáo khoa bám sát chương trình ngữ văn 10 các em nhé. Ngày hôm nay trong phần audio này, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về bài học số 03 với tiêu đề Kịch bản trèo và tuồng và nội dung chính trong buổi soạn văn ngày hôm nay của chúng mình Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về văn bản với tựa đề Súy Vân Già Dại, trích từ một vở trèo vô cùng nổi tiếng, đó chính là vở trèo Kim Nham. Không biết là các bạn đã có thời gian để các em đọc văn bản này chưa? Bởi vì cái tiến trình chúng mình đọc văn bản là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng Bên cạnh đó thì chúng mình sẽ kết hợp thêm với tri thức ngữ văn này, cộng thêm với phần chú thích này, rồi những chỉ dẫn nữa để chúng mình có thể đi trả lời cho những cái câu hỏi được đưa ra trong sách giáo khoa. Các bạn nhớ là dành thời gian để tìm hiểu về tri thức ngữ văn này, cũng như là chúng mình đọc văn bản này à, tìm hiểu dựa trên những cái chỉ dẫn những cái hướng dẫn ở trong sách này để có thể hiểu được nội dung về từng văn bản các em nhé Quay trở lại với văn bản ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi trả lời cho những câu hỏi về văn bản Súy Vân Giả Dại trích từ vở trèo Kim Nham nhé. Câu hỏi số 01 Tác giả dân gian đã sử dụng các lối nói, lan điệu, vũ điệu chỉ dẫn sân khấu nào để kể lại sự việc Súy Vân Giả Dại. Hướng dẫn trả lời như sau. Tác giả dân gian đã sử dụng các lối nói, làn điệu, vũ điệu chỉ dẫn sân khấu sau. Thứ nhất, lối nói, nói lệch, vỉa, nói điệu sử dầu, nói. Thứ hai, làn điệu thì có quá giang, con gà rừng, sắp, xa lệch, hát ngược. Thứ ba, về vũ điệu, chúng ta có múa điệu bắt nhện, xe tơ, dệt cười. Thứ tư, chỉ dẫn sân khấu, đế. Câu hỏi số 2 Chỉ ra những lời nói, câu hát chỉ dẫn sân khấu chủ yếu thể hiện Sự nhập vai của người bị điên dại của Súy Vân Thứ hai, ước mơ về cuộc sống gia đình của nàng Và thứ ba, thực tế cuộc sống của nàng trong gia đình nhà chồng Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với những lời nói, câu hát chỉ dẫn sân khấu thể hiện sự nhập vai là người bị điên dại của Súy Vân Tôi chắp tay lạy bạn đừng cười Tôi không trăng gió gặp người gió trăng Gió trăng thời mặc gió trăng Ai ơi giữ lấy đạo hằng chớ quên Và chẳng giấu gì suý Vân là tôi Tuy dại dột tài cao vô giá Thiên hạ đồn rằng tôi hát hay đã lạ Ai cũng gọi Ai cũng gọi là cô ả à suý Vân Phụ Kim Nham say đắm Trần Phương Nên đến nỗi điên cuồng rồ dại Thứ hai, những câu thể hiện ước mơ về cuộc sống của gia đình nàng. Chờ cho bông lúa chín vàng, để anh đi gặt để nàng mang cơm. Với chỉ dẫn sân khấu, suý Vân múa điệu bắt nhện, xe tơ, dệt cười. Thứ ba, thực tế cuộc sống của nàng trong gia đình chồng được thể hiện qua câu hát. Con gà rừng ăn lẫn với con công, đắng cay chẳng có chịu được. Bông bông sắt bông bông dịu, xa xa lắc xa xa liễu, láng giềng ai hay ức bời Xuân Huyên. Và với chỉ dẫn sân khấu là điệu hát xa lệch. Đó là gợi ý trả lời cho câu hỏi số 2, chúng mình lưu ý nhé. Chúng ta có câu hỏi số 3 như sau. Tâm trạng của Súy Vân được thể hiện như thế nào qua tiếng gọi chờ đò? Trong lời hát điệu con gà rừng, trong lời than, lời hát ngược. Gợi ý trả lời dành cho các bạn với câu hỏi này như sau. Tâm trạng của Súy Vân qua tiếng chờ đò, trong điệu hát con gà rừng, trong lời than, lời hát ngược, nàng day dứt về những việc mình làm. Nhưng cũng tự nhận thấy mình đã lỡ làng, đang trong tình cảnh dở dang, bẽ bàng, lạc lõng, cô đơn giữa gia đình nhà chồng. Những nỗi thất vọng trước mâu thuẫn giữa ước mơ hạnh phúc về một gia đình đầm ấm. Với thực tế, bị chồng sao nhãng, bỏ bê vì mải mê đèn sách và gia đình nhà chồng thì lại không quan tâm. Nàng còn trách duyên trách phận, duyên phận dắt díu, ràng buộc họ với nhau khi những khát vọng không tìm thấy điểm chung. Và chính vì thế mà Súy Vân cảm thấy ấm ức, cô đơn, quẫn bách nỗi tủi phận về những áp lực tứ phía, khó khăn đè nặng trên đôi vai của nàng. Khi lúc bấy giờ, Súy Vân không có một người để có thể sẻ chia được những điều đó. Những câu nói ngược, đầy những phi lý, nghịch lý, khơi gợi về một thực trạng nội tâm đang xáo trộn, bất ổn, đầy chớ treo Và dường như Súy Vân đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, điên dại dối bời và mất phương hướng. Để có thể trả lời được câu hỏi này thì các bạn sẽ đọc thật kỹ về tiếng gọi chờ đò, à, điệu hát con gà rừng, lời than lời hát ngược của Súy Vân và dựa vào các hình ảnh cũng như cái lối hát để chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi này các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4. Phân tích tác dụng một yếu tố nghệ thuật trong văn bản mà em thấy thể hiện rõ đặc trưng của sân khấu trèo. Câu trả lời gợi ý cho chúng mình như sau. Nghệ thuật diễn tả tâm trạng phức tạp của Súy Vân được thể hiện qua lời hát. Tâm trạng phức tạp của Súy Vân thể hiện trong mâu thuẫn giữa hình thức bên ngoài với nội dung tâm trạng bên trong. Chúng ta có thể thấy, nội dung suy nghĩ tâm trạng bên trong Súy Vân hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn luôn day dứt, oán hận, trách móc và cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bẽ bàng. Thế nhưng hình thức bên ngoài thì Súy Vân phải đóng một vai người điên, hành động và lời nói giống hệt như một người điên dại. Và đó chính là một trong những yếu tố nghệ thuật thể hiện rõ đặc trưng của sân khấu trèo. Đó là nghệ thuật diễn tả, đúng không ạ? Tác giả đã đan xen các lời thật lời điên để thể hiện sự mâu thuẫn trong tâm trạng, sử dụng các lối nói, lan điệu, vũ điệu, chỉ dẫn sân khấu khác nhau để thể hiện sự thay đổi trong tâm lý và tâm trạng của nhân vật. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời này nhé. Câu hỏi số 5. Theo em, nhân vật Súy Vân đáng thương hay đáng trách và vì sao? Đây sẽ là gợi ý câu trả lời cho các bạn. Theo em, nhân vật Súy Vân vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Đáng thương ở chỗ, Súy Vân là một cô gái tài sắc, khéo léo, đảm đang, có khát vọng tình yêu, nhưng vì tình duyên của nàng lận đận, lấy chồng lại do sự sắp đặt của hai bên gia đình, phải chịu cảnh cô đơn gối chiếc, chịu sự khổ đau tủi nhục khi chồng không có nhà. Dù vậy, nhưng nàng vẫn có phần đáng trách bởi chính sự không trung thủy của mình. Nàng đã nghe lời người tình, giả điên để chồng bỏ mình, trả lại cuộc sống tự do để bản thân có thể đi theo nhân tình. Mặc dù chúng ta đều hiểu rằng, Súy Vân cũng chỉ muốn theo đuổi khát vọng được hạnh phúc, được thỏa mãn tình yêu lứa đôi, được sống bên nhau trọn đời, và đó là những khát vọng chính đáng. Nhưng nàng đã chọn cách không đúng. Đó là chọn cách phản bội chồng mình, đi theo nhân tình, tiếng gọi của tình yêu mà đã đánh mất bản tính vốn có. Nét đẹp phẩm chất trong người phụ nữ đó là sự thủy chung và tình nghĩa. Bởi vậy, Súy Vân vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Các bạn có thể đưa ra những sự lý giải theo ý hiểu của các bạn nữa nhé. Đây chỉ là một câu trả lời để gợi ý chúng mình mang tính chất tham khảo thôi. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Nếu nhân vật Súy Vân trong vở trèo Kim Nham sống ở thời hiện đại, theo em, nàng có thể chọn cách giải thoát bi kịch của bản thân như thế nào? Câu trả lời gợi ý cho chúng mình là Theo em, nhân vật Súy Vân ở trong vở trèo Kim Nham nếu như sống ở thời hiện đại, nàng có thể chọn cách trực tiếp nói chuyện, tâm sự với người chồng của mình là Kim Nham về tình cảnh, về suy nghĩ, tâm tư, mong muốn của mình. Bởi xã hội hiện đại, con người đều bình đẳng và đặc biệt là trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng sẽ phải tôn trọng quyết định của nhau. Vậy nên, thay vì giả điên, giả ngốc, nàng nên thổ lộ tấm lòng của mình với Kim Nham, nói rõ mong muốn bản thân với chồng. Nếu cả hai tìm được tiếng nói chung thì mối quan hệ sẽ trở nên gắn kết và cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Còn nếu vẫn không tìm được điểm tương đồng, Thúy Vân hoàn toàn có thể kết thúc cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc trong êm đẹp. Đồng thời, nàng cũng sẽ có thêm thời gian thận trọng để tìm hiểu rõ về con người của Trần Phương. Không nên yêu một cách mù quáng để rồi cuối cùng bị lừa. Từ đó đưa ra được quyết định đúng đắn là nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay dừng lại suy tính kỹ cho cuộc sống tương lai của chính mình để có thể vươn tới khát vọng hạnh phúc mà nàng mong muốn. Các bạn ơi, trên đây chính là phần gợi ý cho những câu hỏi trong sách giáo khoa với phần đọc hiểu văn bản Súy Vân giả dại trích từ vở trèo Kim Nham. Hy vọng rằng phần soạn văn này sẽ giúp ích được cho chúng mình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh youtube Học Văn Chị Hiên để có thể xem nhiều phần video clip soạn văn hơn nữa để có thể giúp cho chúng mình yêu môn học này hơn và học tốt môn học này hơn chúng mình nhé. Chị cảm ơn các em vì đã lắng nghe và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo nha.